cuộc số 1 là nó chửi tôi tôi nhớ một cái mẹ miền tây mà đủ má đi mẹ mày chửi bậy lắm bạn lần đầu tiên mình bán hàng bị chửi như vậy tôi sợ thì mãi về sau tôi phát hiện rằng là họ chửi mình mặc kệ họ mình cứ bán hàng cho họ đi bảo bây giờ chị chửi em thôi, chị, chị mua hàng thì em em chị chửi thoải mái sau đó tôi gọi cuộc số 2 cũng thất bại các bạn tôi nhớ bạn đến cuộc số 10 thì khách hàng mới mua dùng thử một cái lăn cửa mùi và một cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ ngày xưa tôi khởi nghiệp là cái bạn dung dịch vệ sinh phụ nữ mà bạn tôi và tôi sale luôn thì cuộc số 10 là lúc đó tôi mới có niềm tin vào bán hàng và đừng ngại các bạn nhé hãy ngại với gì bản thân của mình hãy ngại với vợ của mình với con của mình với bố với mẹ của mình đó. dù người họ chửi mình họ nói mình và bây giờ chị chửi em xong đi rồi chị mua hàng rồi chị thoải mái